con lại lâu không con ghé vào lúc 5 giờ đó lúc đang chuyển mưa đó tài là đích thân lại gửi cô hay là nhờ cô nhờ cái, cái chú nào mới đem lại dạ rồi chú kia nói là của người chú đó gửi chú với tài mà đưa cái hình cái chú với tài gì cũng cảm ơn chú vậy đó hello chào mừng các bạn và bây giờ à, là gần 7 giờ trời cũng đang chuyển mưa ờ, quá trời luôn rồi Dạ, và chuyện hồi sáng là cũng có ghé nhà của cô Hồng cô mà bạn kể mình nha thì năm nay cô cũng ờ, gần 60 tuổi và hiện đang ờ, cháu ngoại để đi học với ờ, các bạn vì do là trước uh, Phước có xem một bài viết của bạn ở trên Facebook đó, và biết được cô cũng đang ở đường uh, tập du nên là sáng Phước đã đi tìm và hỏi người xung quanh và cuối cùng cũng đã gặp được cô thì hoàn cảnh của cô cũng là ờ, hết sức là khó khăn và bây giờ là trời ờ, ờ, đang chỉ mưa thì phước không biết là buổi chiều nay cô có bán hay không để phước ghé ngang qua hên quá các bạn ơi cũng vừa mới tới nhà quá thiếu nhi là trời nó cũng bắt đầu đổ mưa luôn mưa vậy biết cô có ghé hay không mà thôi cứ việc ờ, đợi cô chứ giờ về cũng đâu có được đâu mưa lớn rồi các bạn ơi quá sao mưa rồi à. bây giờ à, mình à, đi à, qua bên cồn ha mưa quá mưa dạ, dạ. ờ, cô kéo con ăn kẹp kẹp mặt nha ăn ủng hộ cô đi à, hai anh rồi nhà dột hết à, dạ về là chắc dột hết rồi mấy chục thùng nó dễ không dễ đâu à, mấy ba chục thùng à giờ con lại lâu không con ghé vào lúc 5 giờ lúc đang chuyển mưa đó giờ là mưa luôn rồi đó bữa nay bán được không con? Đấy con bị mắc mưa rồi. Dạ. giờ là mưa mưa phùn luôn rồi đúng không thì bây giờ mình mời các bạn ờ, đi với mình để cho biết rõ nhà của cô như thế nào ha

cô dựng một cái ờ, mé trước cửa nhà ở gì nè các bạn tối là mình ngủ đây luôn hả cô dạ cái này đây là con cô hay là cháu dạ đấy ủa hồi sáng là con thấy cô làm gì ở ngoài ta đâu có làm đi ờ, ngồi ngoài đó chơi cái gì đi thấy đi chai gì vậy à, lụm thêm mấy cái đó ừ, lụm gì đó còn đây ha dạ lụm thêm mấy cái này để mình bán hả cô đây là cái gấm diệp ủa này sao tới hai ờ, hai cái ta này của chị về chị của cô dạ ở kia đằng kia một cái là của ờ, cô một cái là của chị cô ừ, dạ nhà đi làm hết rồi à? chỉ một con nhà mình muốn nhờ đi thôi dạ. cái bếp này là cô nấu thường là cô nấu cái bếp này đây hả con nó kẹo bằng bếp này đây nhìn là không có uh, ờ, tivi hay là cái gì để xem hết trơn luôn ha các bạn Ủa hôm qua là con nghe cô nói là có ai hỗ trợ gì cô hết Ờ với hai cái tủ này nè À là cái con người đi, à. đi làm thế đó Còn tủ bên ngoài sau hè cho cụ cũ để cho gì dạ. Kêu, chào mưa thì đem quần áo rồi bỏ vô hết cái này là mưa là nó dột mà phải lấy tấm bạc bữa hôm qua con nghe cô nói lấy tấm bạc dạ này mưa là tạt hết luôn ừ. trên đây nữa nè một dạ. là mình lấy cái cao su đó mình chèn lại cái đó cũng là mà người ta gửi tặng cô hả cô dạ ở đây là cô là tên gì ta tên là trần thị cẩm hồng trần thị cẩm hồng tên trần thị cẩm hồng tên giả tên cục dạ tên giả tên cục ừ. vậy là trưa chưa là cô đưa bé đi học xong là 2 giờ là mình gánh đi tà tà ra ngoài 3 giờ mà 3 giờ mấy gì ngồi chỗ uh, bán ở cái chỗ ờ, công viên Nưu Phước chỗ mà bán rau má dừa đó rồi về ngồi có 4 giờ bắt đầu rau má dừa à ừ. rau má dừa là bên Lê Lai đúng rồi yeah. cái xong cái bắt đầu gần 4 giờ cái gì lậu lên lên chỗ uh, ăn ngô quyền bán xong rồi cái về dài cái tới 5 giờ xuống bến Ninh Kiều nó đổ lại công viên Nưu Phước mình luôn tới tối luôn à đường ngồi bên ờ, Lê Lai là ngồi ngay khúc nào ta? Dạ, chỗ bán rau má chiếc cửa đó, mình ngồi một chút gì đó. À vậy đó con. Ngồi nghỉ mát nắng quá. Là xong rồi cái là cỡ khoảng 3 giờ mấy là Không, cô cỡ 4 giờ. Cỡ 4 giờ xuống Ngô Quyền, Ngô Quyền ừ. là cô thường ngồi ngay khúc nào? Khúc ngoài chỗ đầu hẻm đó, chỗ mấy học trò rồi đó, mấy đứa nó họ, họ học rồi đó. Ngô Quyền chỗ mà bán cháo dinh dưỡng đó rồi mình đi lên bọc ra chỗ à, Châu Văn Liêm đó con. Ngô Quyền hướng mà bọc ra Châu Văn Liêm. Dạ, yeah. Dạ. rồi rồi. Có dạ được cho được 3 triệu rồi hôm qua thì à, chú Chí Tài hả cô Chí Tài còn kia thì cô đi cho anh chị mua cái cao su là ba trăm rưỡi dạ à, nghệ sĩ Chí Tài là đích thân lại gửi cô hay là nhờ cô nhờ cái cái chú nào mới đem lại dạ rồi chú kia nói là của người chú đó gửi ừ, chú Chí Tài mà đưa cái hình cái chú Chí Tài gì cũng cảm ơn chú vậy đó à chắc chú cũng lên mạng hay gì coi mới thấy rồi Hôm nay học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 2 hả? Dạ. Nghe nói học uh, sao không chịu gắng học đi, học mà học dở bị cô la hoài vậy? Yếu quá bà. Hả? Con quá yếu. Yếu hả? Dạ. dạ. Gán học giỏi đi, nữa còn nuôi lại ờ, kêu bằng gì? Kêu bằng uh, kêu ngoại Nữa nuôi lại ngoại. ở nước ngoài vậy hả cô ở ở ờ, Việt Nam mình luôn hay là ở đâu ở Cà Mau á dạ cũng làm dâu người ta nó có chồng nó có nhờ giả gì cho con à tức là cái bé trai này là con của ờ, của cha con của gì là là con à, là cháu ngoại đó hả à. là cô sống ở đây là ở đây là hai năm rồi đó con lúc trước là mình muốn chọn hay sao con thấy cô cho dựng cái cái liều trước gì ờ. à, dạ. không con thấy con nhìn vô vậy là biết mưa là nó tạt ướt sạch hết dạ yeah. Dạ. là góc mình đây luôn dạ. dạ à, đường ba mươi bốn tư hả con